Bạn đang lắng nghe những đóa hoa lòng radio, kênh kết nối và chia sẻ cảm xúc. Chúc bạn có những giây phút thật thư giãn, thật an. Giữa cuộc đời rộng lớn vô chừng này, đôi khi ta bắt gặp những con người lặng lẽ, đơn độc trong hành trình của mình những người chịu nhiều tổn thương sâu sắc đến nỗi sau này chẳng còn muốn nắm giữ bất cứ điều gì cho riêng mình kể cả tình thân tình yêu hay tình bạn họ thản nhiên đón nhận cũng thản nhiên buông tay dù vẫn còn nghe thấy tiếng thở dài vọng sâu từ đáy lòng mình những người mà hy vọng của họ về điều tốt đẹp vẫn còn sâu thẳm bên trong nhưng chẳng còn dám kỳ vọng hay mơ mộng điều gì thêm nữa và có những người chẳng thể tìm thấy cho mình một lối đi về giữa cõi đời này cứ loay hoay với nỗi trăn trở hàng đêm rốt cuộc ta là ai giữa cuộc hành trình dường như dài bất tận này dù mỗi ngày họ vẫn nỗ lực kiếm tìm có bao giờ ta bắt gặp lại chính ta trong những con người đó như vậy em là ai giữa bao la núi đồi Em là ai giữa dòng người vội vã? Em là ai giữa thanh thang cõi lòng? Em là ai giữa vô định bàn ngã? Em là ai? Em chậm rãi hỏi tôi trong một chiều sương phủ sớm nơi Đà Lạt mộng mơ. Tôi chẳng biết trả lời em ra sao. Tôi chỉ biết em là cô gái nhỏ kiên cường đã rời bỏ phố thị phồn hoa, rời bỏ gia đình chẳng mấy đầm ấm, rời bỏ bạn bè phù du, rời bỏ tất cả những điều em mang khi cuộc đời gọi tên tuổi thanh xuân để lên với phố núi ban đầu em chưa có quyết định táo bạo như vậy nhưng sau chuyến tình nguyện cùng anh em bạn bè đem chữ lên vùng cao và với ba tháng gắn bó cùng núi rừng với sớm thức dậy đón em là làn sương mờ mờ bao phủ với những chiều hoàng hôn buông lên lưng chừng đồi với nụ cười hồn hậu của trẻ thơ và với lòng em sớm chán ghét cái nơi em từng thuộc về nên em quyết định rời đoàn mà ở lại nghe tin em muốn lập nghiệp tại chốn lạ bố mẹ em cũng chẳng mấy bất ngờ từ lâu họ còn bộn bề việc phải lo chuyện gia đình cũ lại gia đình mới thứ mà em khinh không còn tình cảm thì níu giữ nhau làm gì vì mới gia sản vì đồng tiền nghĩ đến đó em lại thấy buồn nôn và thêm một minh chứng rõ ràng để em tránh xa tình yêu em sợ sợ đi vào vết xe đổ ấy còn bạn bè thời gian cũng đủ lâu để mối ràng buộc giữa em và những người bạn thuở thiếu thời lòng dần kỷ niệm ngày ấy nói đi nói lại trong những lần gặp mặt rồi cũng có ngày nhạt phai gặp nhau âu cũng là một cái lệ cho chọn hai chữ bạn bè mà thôi ai cũng có cuộc sống riêng chẳng ai còn bận tâm về những người đã cũ cay đắng đấy nhưng em quen rồi vết thương tinh thần tàn phá mảnh hồn con người ta ghê gớm hoặc sẽ trở nên chai lì đi nỗi đau chồng chất nỗi đau rồi lặng câm vô cảm hoặc ngọn lửa xanh của cuộc đời vẫn âm ỉ cháy nhưng hồn lạc đi mảnh đất xa xôi chẳng biết em thuộc về thế cực nào chỉ thấy em tranh vênh giữa hai miền phân cách con người em lạ quá bóng em đổ dài trên con đường dợp sắc phượng hồng mong có ngày em trở lại hồng như đóa hoa kia vậy là em đi chẳng một ai bên cạnh đã ba năm kể từ cái đêm em trằn trọc suy nghĩ nên đi hay ở lại làm một phép thử kết quả thì em cũng đã rõ nhưng vẫn cố chấp muốn làm để rồi lại tự làm mình đau em ở lại làm cô giáo dạy chữ cho lũ trẻ và xoay sở để mở quán cà phê sách nho nhỏ cuộc sống bình lặng trôi qua không thị phi không có những cuộc cãi vã lúc nửa đêm không có lòng người bội bạc không có ghen ghét đố kỵ và lòng tham em không nghĩ là mình lại hợp với tụi nhỏ như vậy mỗi sớm mai thức giấc chỉ cần nghĩ tới nụ cười hồn nhiên của chúng là bao âu lo trong em biến tan và nạp nhanh năng lượng bằng bình minh đang lên bằng cốc cà phê đượm hương nồng bằng chút bánh tự thầy em làm sau đó em cản bộ dọc con đường hoa đến lớp. Em thương học trò của mình. Nơi hồn em cằn cỗi vì thiếu tình thương thuở sơ khai, lạ thay vẫn nảy lên những hạt mầm của tình nồng ấm gửi trao học trò nhỏ. Em muốn giữ cho tâm hồn mong manh và thơ ngây ấy sự vẹn tròn, trong trắng như đúng những gì chúng thuộc về em sợ tâm hồn chúng vỡ vụn như hồn em những điều người ta từng trải từng bị cứa vào lòng bao vết thương vẫn ngày đêm dì máu thì người ta lại càng muốn giữ cho người họ yêu thương tránh xa nỗi đau ấy một người nếm trải là đủ rồi sáng em bật rột nơi lớp học cùng những con chữ với bọn trẻ chiều em lại nếp mình trong quán nhỏ nhâm nhi ly cà phê đắng chát đọc nốt cuốn sách còn dở dang cà phê đắng em muốn uống trọn từng giọt rồi so sánh trên thế gian này còn gì đắng hơn em lưu lại thành phố ngàn hoa này đã lâu gặp gỡ nhiều gương mặt tại quán nhỏ của em có người đến người đi và có người ở lại nhưng em thở ơ coi họ như lữ khách đến rồi đi chẳng mấy bận lòng đã có kẻ muốn cùng em đón bình minh trên đồi thông ngắm hoàng hôn bên thuyền đồi ngợp hoa cúc dại và dùng tơ tình yêu vá lại cho em mảnh hồn không còn vẹn nguyên nhưng em khước từ em bảo bình minh hay hoàng hôn đẹp thật và nhất là ở xứ mây mù lang thang này thì càng tuyệt hơn nhưng em ích kỷ lắm cái đẹp ấy em muốn hưởng thụ một mình theo cách của riêng em em cười cay đắng hồn đã vỡ thì vá lại có được như thuở ban sơ được thì em đồng ý em cứ đẩy người thương em ra xa và cuốn thật chặt cái kén của mình lại này em ơi đời người được bao năm mà em phải làm khổ mình khó người như vậy radio phát lên một khúc nhạc trịnh cả tôi và em cùng đắm chìm trong những nốt nhạc ngân từng câu từng chữ cất lên rồi va đập vào cõi lòng kết lại cho bản nhạc là tâm sự của người nghệ sĩ tài hoa đời sống thì dài mà đời người ta thì ngắn có những khi ta ngồi thẫn thờ ngắm cuộc đời và tự hỏi đời ở đâu và ta ở đâu em chợt hỏi vậy em ở đâu giữa cuộc đời này một khoảng lặng yên kéo dài trong tâm trí đâu đó vang lên khúc ca tự tình hòa cùng không khí buổi chiều sương hôm nay hoàng hôn đã lỡ hẹn với chân trời có lẽ sắp tới khi bọn trẻ vào hè em nhờ người trông quán rồi đi đâu thật xa lồng ngực em giờ căng gió và hương của những đồi thông của hoa cỏ bốn mùa của cà phê mới rang của sách nhuốm mùi thời gian mùi hương thân quen quá mà ngực em lại khát hương mới của đất trời mượn thơ xuân diệu gửi đến em tôi chẳng bao giờ ôi chẳng bao giờ nữa mau đi thôi mùa chưa ngả chiều hôm Cảm ơn bạn đã dành thời gian đồng hành cùng hành trình thương của những đóa hoa lòng radio. Những bình luận, chia sẻ và theo dõi của bạn là món quà ấm áp nhất chúng mình nhận được xuyên suốt hành trình này. Hẹn gặp các bạn ở các số tiếp theo nhé. Cảm ơn bạn, đóa hoa mùa an.